Hello, xin chào tất cả anh chị em. Ở ờ, trong buổi tối hôm nay thì ờ, Dũng hướng dẫn chúng ta cách làm sao chúng ta cơ cấu số lượng cổ phiếu trong cái việc mà chúng ta à, tối ưu hóa lợi nhuận. À, phần lớn anh chị em khi mà đa phần chúng ta đầu tư cổ phiếu thì chúng ta không biết là chúng ta nên giữ bao nhiêu cổ phiếu, không biết là chúng ta nên nắm số lượng cổ phiếu bao nhiêu cho đủ. Đây là một cái bài toán rất là khó, đặc biệt là với anh chị em mới bắt đầu bởi vì khi mà chúng ta quan sát thì phần lớn các cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là cổ phiếu nào nó cũng thấy là tốt cổ phiếu nào nó cũng cho chúng ta kết quả lợi nhuận hoặc là cổ phiếu nào chúng ta muốn giữ lại chính vì vậy thì cái việc mà cơ cấu danh mục là một cái phần rất quan trọng mà rất nhiều anh chị em có hỏi Dũng trong cái thời gian vừa qua thì trong cái chương trình ngắn này thì Dũng muốn chia sẻ chúng ta đó là làm sao để chúng ta cơ cấu được danh mục và chúng ta chỉ có dành khoảng hơn 10 phút để chúng ta nói thật nhanh cái chương trình này thì trước khi Dũng muốn chia sẻ anh chị em cái chia sẻ ngắn trong cái chương trình này thì đầu tiên chúng ta lại đặt ra câu hỏi là câu hỏi quyền lực ở đây đó là tại sao chúng ta phải cơ cấu danh mục thì trước khi mà chúng ta nói câu hỏi tại sao chúng ta phải cơ cấu danh mục thì một số anh chị em có hỏi Dũng là, là ờ, muốn đầu tư chứng khoán thành công muốn tham gia đầu tư chứng khoán có hiệu quả thì chúng ta cần phải đặt ra những câu hỏi tích cực à, một số anh chị em khi mà theo dõi chương trình của Dũng thì à, sẽ có những câu hỏi như là câu hỏi là uh, chắc chắn là cái cổ phiếu này nó không lên được đâu hoặc là mua cổ phiếu này như thế nào hoặc là uh, có thể có những câu hỏi đại khái như là uh, làm thế nào để biết cổ phiếu này như thế nào thì thực ra những câu hỏi đấy nhìn thì nghe vẻ hợp lý nhưng thực tế là khi mà chúng ta hỏi những câu hỏi Đấy, tại sao cổ phiếu này trên lên được thì chúng ta cần phải giải quyết được cái vấn đề tại sao thế tại sao chúng ta cần phải nắm giữ cái nhóm cổ phiếu này hoặc giữ những cổ phiếu này hoặc là thế chúng ta thấy rằng là tại sao một cái video nếu anh chị em để ý một chút thì cái video sáng hôm nay tại sao khi mà Dũng bảo Dũng tặng anh chị em anh chị em có thể chia sẻ là tại sao hôm sáng nay hôm nay Dũng tặng cho anh chị em một cái cổ phiếu thì cổ phiếu đó lại tăng anh chị em có nhớ cổ phiếu nào không ạ anh chị em có thể comment được không ạ cái câu hỏi là nếu trong trường hợp bình thường khi mà tối hôm qua Dũng bình thường Dũng có thể chia sẻ một cái buổi livestream tối hôm qua nhưng thường thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ với anh chị em thì Dũng thường đưa ra vào cái khung buổi sáng vì khung buổi sáng thì thường là nếu chúng ta thấy rằng mọi thứ nó sẽ có cái sự uh, nóng và nó có thể chúng ta cảm nhận được ngay cái nhịp đập của thị trường nên trước khi mà buổi sáng nay cái việc cổ phiếu FPT đúng mà là tôi tặng các anh chị em một cổ phiếu tương tự như vậy thế thì cái cổ phiếu FPT nếu anh chị em thấy là cái tất cả thời gian 3 4 tuần tức là chúng ta thấy hơn một tháng vừa rồi tại sao thời điểm đó Dũng lại không tặng anh chị em mà cái thời điểm sáng hôm nay Dũng tặng anh chị em câu hỏi nếu anh chị em để ý một chút thì tại sao lại tương lại có câu hỏi như vậy thế thì ở đây chúng ta thấy là trong đầu tư dụng cổ phiếu việc mà chúng ta cơ cấu danh mục vào những thời điểm quyết định để giúp chúng ta tối ưu hóa được cái thời gian chúng ta tham gia cổ phiếu như tối ưu hóa thời gian tham gia cổ phiếu chẳng hạn thời gian tham gia cổ phiếu chúng ta thấy là có những cổ phiếu tích lũy đến 4 tuần 5 tuần và chúng ta mất khoảng thời gian khá dài tức là mất hơn một tháng một cổ phiếu vẫn tích lũy đi ngang sideways mà chúng ta không biết được là chúng ta mua hay là chúng ta bán hay chúng ta nắm giữ bao lâu có những cổ phiếu mà khi mà chúng ta gì ạ mua có thể nó kéo dài đến nửa năm một năm khi mà chúng ta bán ra thì nó tăng rất mạnh nên cái việc mà tìm ra cái thời điểm chúng ta mua vào đó là một cái à, phần quan trọng để giúp chúng ta cơ cấu được danh mục tuy nhiên thì chúng ta thấy là cơ cấu danh mục là một cái bài toán cực kỳ khó với tất cả các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân chúng ta thế thì tại sao nó lại khó với chúng với chúng ta bởi vì chúng ta thứ nhất là chúng ta không biết lựa chọn cổ phiếu lựa chọn cổ phiếu nhé anh chị em này nhớ là anh chị em lựa chọn cổ phiếu đã khó rồi thì làm sao mà chúng ta có thể cơ cấu danh mục được đúng không làm sao chúng ta cơ cấu danh mục được anh chị em có thể comment nếu chúng ta lựa chọn một cái cổ phiếu rất là khó rồi thì làm sao chúng ta có thể cơ cấu được danh mục nên việc mà để cơ cấu danh mục tốt thì chúng ta cần phải lựa chọn cổ phiếu tốt anh chị em biết cách lựa chọn cổ phiếu tốt anh chị em nào comment cho đúng ạ có phải là nếu chúng ta muốn có cơ cấu danh mục tốt thì chúng ta phải cứ biết cách lựa chọn cổ phiếu tốt vậy trong lựa chọn cổ phiếu thì thường là dũng chia làm hai phần phần thứ nhất là những cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu đầu cơ những cổ phiếu lúc gọi là những cổ phiếu lướt sóng ngắn có thể nó tạo ra cái lợi nhuận khoảng độ 20 25 phần trăm khoảng 20 25 phần trăm là Dũng chốt lợi nhuận và những cổ phiếu đấy chúng gọi là chiến lược đầu tư lướt sóng tôi Dũng quay vòng thì một chiến lược đầu tư lướt sóng khoảng 20 phần trăm lãi khoảng 2 phần trăm thì chúng ta biết rằng là 20 phần trăm anh chị em nếu chiến lược lướt sóng khoảng 20 phần trăm thì chúng ta chỉ cần 3,6 lần là chúng ta là chúng ta có thể lãi được 100 nên chiến lược đầu tư sóng theo Dũng là chiến lược đầu tư rất hiệu quả với những ai có số vốn khoảng độ từ 500 triệu đổ xuống nha 500 triệu đổ xuống hoặc là một số anh chị em nếu mà bám sàn được thì có số vốn 1 tỷ đồng một xuống thì cái việc chiến lược đó nó sẽ phù hợp hơn so với việc của chúng ta đầu tư chúng ta là, là chiến lược đầu tư tăng trưởng vậy khi mà chúng ta đầu tư chiến lược lướt sóng thì việc vòng quay của cổ phiếu nó nhanh hơn khi vòng quay cổ phiếu nhanh hơn và chúng ta sử dụng cái việc mà lợi nhuận có được sau mỗi lần lướt sóng nó tạo ra chúng ta gọi là lãi kép nên đầu tư chúng ta thấy là cái đầu tiên để biết được cơ cấu danh mục bao nhiêu cổ phiếu thì chúng ta phải quan tâm đến con số NAV của mỗi chúng ta. Thế câu hỏi là rất là nhiều anh chị em là có vốn khoảng 500 triệu đủ xuống thì chúng ta lại có khoảng độ 10 cổ phiếu vậy chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu anh chị em có 10 cổ phiếu và số vốn 500 triệu thì anh chị em có bao giờ anh chị em có thể lãi được 100 phần trăm bao giờ lãi 100 phần trăm nếu tỷ lệ anh chị em thấy là khả năng để chúng ta có những cổ phiếu đạt tỷ lệ cao lợi nhuận khoảng trên 100 phần trăm là rất là khó vì 10 cổ phiếu để đạt được những mức như thế thì thực sự là khó nên chính vì vậy việc mà chúng ta cần phải gì tối ưu hóa danh mục tối ưu hóa số lượng cổ phiếu đây là một cái phần quan trọng nên để làm sao tối ưu hóa được thì chúng ta cần phải có kỹ năng lựa chọn cổ phiếu kỹ năng làm sao để biết được cái cổ phiếu đó là cổ phiếu dẫn đầu trong mỗi chu kỳ kỹ năng làm sao để chúng ta biết được sử dụng chiến lược kim tự tháp chiến lược tháp là gì ạ trung bình giá lên anh chị ấy nhỉ kim tự tháp là trung bình giá lên một số anh chị em một số anh chị em thì thấy rằng là với số vốn 5 600 triệu hoặc là 2 3 trăm triệu thì chúng ta lại có số vốn là gì ạ có NAV có số lượng cổ phiếu là khoảng rất nhiều 10 thậm chí là 7 8 cổ phiếu thế thì tại sao nguyên nhân chúng ta lại có nhiều cổ phiếu như vậy nguyên nhân thứ nhất là chúng ta không biết cái cổ phiếu nào là cổ phiếu tốt nhất chúng ta sợ chúng ta bán cổ phiếu đó đi thì cổ phiếu nó sẽ khác nó tăng mất cái thứ hai là gì ạ à, thứ hai là gì ạ thứ hai là chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy cổ phiếu nào nó cũng tốt phải không anh chị em có thấy có điều Dũng chia sẻ có đúng không cổ phiếu nào anh chị em cũng thấy nó rất tốt nên anh chị em làm sao lại tiếp tục mua vào cho mỗi một lần chúng ta mua cổ phiếu chúng ta lại không bán cổ phiếu cũ đi mà chúng ta cứ tích cóp tích cóp mua dần vào khi mà tích cóp mua dần vào thì có một cái tình trạng nó là gì việc chúng ta không bán cổ phiếu mà chúng ta lại tiếp tục mua tích cóp vào thì dẫn đến một tình trạng là có những cổ phiếu chúng ta lãi được 30 phần trăm nhưng chỉ một hai cổ phiếu chúng ta bị giảm 5 đến 10 phần trăm thì cái mức lợi nhuận chúng ta ở mức trung bình cực kỳ thấp nha cái tỷ lệ chia ra thì mức lợi nhuận chúng ta cực kỳ là thấp nên chính vì vậy thì đầu tiên để tối ưu hóa hiệu quả và thành công thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết lựa chọn cổ phiếu tốt nha phải biết lựa chọn cổ phiếu tốt chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta cơ cấu 3 đến 5 cổ phiếu là thành công đâu và chúng ta cần phải biết lựa chọn cổ phiếu tốt vậy làm sao để lựa chọn cổ phiếu tốt thì anh chị em Dũng đã chia sẻ một số video trước đó là chúng ta có bốn và bốn chiến lược à, bốn bước để lựa chọn cổ phiếu tốt lựa chọn đầu tiên đó là chúng ta phải biết được xu hướng cổ phiếu đó là xu hướng tích lũy sideways hay là tăng trưởng hay là suy thoái hay là kết thúc chu kỳ sideways tăng trưởng suy thoái kết thúc chu kỳ nên bây giờ chúng ta đang ở đâu trong một chu kỳ của nó thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là chúng ta cần phải nắm rõ được cái thứ hai là chúng ta biết rằng cái nhóm cổ phiếu đó nó thuộc lại chất xúc tác gì có những cổ phiếu chất xúc tác nó là rất là mạnh nên có thể chu kỳ cổ phiếu của chúng ta sẽ kéo dài 3 tháng 6 tháng thậm chí là một năm nhiều năm nhưng có những cổ phiếu chúng ta thấy là nó chỉ mang tính chất đầu cơ ngắn nó chỉ trong một tháng hoặc là nửa tháng nó đi lên xong lại đi xuống nên cái việc mà cơ cấu ở đây chúng ta cần phải biết được cái nhóm cổ phiếu chúng ta gọi là kiến thức cơ bản của nó nó là cổ phiếu tăng trưởng hay là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu nó là cổ đầu tư giá trị những cổ phiếu tăng trưởng thì nó có thể giúp chúng ta tăng 100 200 tấn như nhiều trăm phần trăm lợi nhuận những cổ phiếu giá trị thì thực sự nó không tăng hoặc tăng rất là ít nên anh chị em thấy là việc an toàn hay không an toàn theo dũng nó không phải là an toàn hay không an toàn và quan trọng chúng ta gì ạ Ờ, có biết là gì ạ? sử dụng cái công cụ sử dụng những cổ phiếu đó như thế nào thôi ạ giả sử chúng ta mua một cổ phiếu chúng ta sử dụng nó giống như là sử dụng đầu tư ngắn hạn sử dụng trung hạn dài hạn thì chúng ta cần phải hiểu rõ được cái bản chất của nhóm đấy là chúng ta nên sử dụng như thế nào đấy giả sử sử như anh chị em thấy là cái nhóm tí nữa dung sẽ chia sẻ cho anh thật nhanh các cổ phiếu cái nhóm cổ phiếu chúng ta thấy là hòa phát là cổ phiếu anh chị em đấy, ai mua đầu tư tăng trưởng đúng không ai mua đầu tăng trưởng các bạn cứ mua điện nắm giữ và tiếp tục nắm giữ những cái điểm mua thì dũng chia sẻ rồi nhưng với cái việc của chúng ta nắm giữ cổ phiếu Hòa Phát trong chiến lược đầu tư tăng trưởng thì anh chị em thấy không đấy tăng trưởng và chúng ta thấy chỉ khi nào cổ phiếu nào kết thúc chu kỳ là nó sẽ gì ạ là nó kết thúc à đến bây giờ thì nó chưa thể phân phối được và nó tiếp tục đi lên nên ai thì thôi nói phân tích cổ phiếu này đó, chúng ta không thể lướt được đúng không Hòa Phát thì không thể lướt được còn là cổ phiếu gì FPT à, hôm nay anh chị em này tại sao hôm nay Dũng lại nói anh chị em cổ phiếu FPT về cổ phiếu FPT là cổ phiếu mạnh hơn thị trường đấy những cái điểm này là Dũng đã thấy rằng là cái điểm mua tối ưu và Dũng sẽ không bao mua ở đây không bao mua ở đây cũng không bao mua ở đây đấy, thậm chí là nếu có thể có mua cùng lắm là mua ở đây và đây là những cái điểm mua có độ an toàn cao sau khi mua ở đây rồi thì chúng ta lại tiếp tục tối ưu hóa tại, tại sao chúng ta lại không mua bất cứ cái vùng cổ phiếu giá rẻ này và đến hôm nay chúng ta lại tham gia mua và chúng ta lại tiếp tục gì ạ à? tiếp tục được một cái chiến lược mua thứ hai lãi ở đây chúng ta lại tiếp tục lãi ở đây mua thêm thì chúng ta gọi là chiến lược kim tự tháp thay vì chúng ta gọi là chiến lược kim tự tháp tăng ngược thì những cái chiến lược như này ok những chiến lược như này thì anh chị em sẽ thấy rằng là nó sẽ cho chúng ta thấy là cái lợi nhuận nó tăng hơn rất nhiều nên với một cái cổ phiếu như này anh chị em có thể sử dụng chiến lược kim tự tháp hay là một cổ phiếu này Dũng đã được sử dụng kim tự tháp và chúng đạt được lợi nhuận rất là cao đây là cổ phiếu chiến lược kim tự tháp ạ đây chiến lược những chiến lược kim tự tháp và đây là những điểm mua thì anh chị em thấy là chỉ một cổ phiếu này thôi nó sẽ giúp chúng ta thấy là lãi hàng chục phần trăm hàng trăm phần trăm và tiếp tục cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục đi lên nữa và đây chúng ta gọi là chiến lược rất là quan trọng với chúng ta thế thì bây giờ chúng ta gọi là trong đầu tư chứng khoán thì anh chị em nên sử dụng như nào thường thì đây là những cổ phiếu tăng trưởng thì chúng ta có thể nếu chúng ta đầu tư khoảng 5 cổ phiếu anh chị em nhé nếu chúng ta đầu tư khoảng 5 cổ phiếu thì chúng ta có thể sử dụng 2 đến 3 cổ phiếu dành cho chiến lược đầu tư tăng trưởng chẳng hạn trong đoạn này thì Dũng tập trung vào cái cổ phiếu DGC này để cho chiến lược đầu tư tăng trưởng và khi mà nó đang giai đoạn cuối của đoạn kết thúc thì Dũng sẽ bán dần ra và kết thúc với quá trình và việc mà Dũng đã lãi được khoảng độ 50 thậm chí là 60 phần trăm còn nhiều hơn đó thì rõ ràng cái lợi nhuận của Dũng cộng với gốc của Dũng và Dũng lại quay trở lại đầu tư một cổ phiếu khác thì đấy gọi là lãi kép nên anh chị em nên là với một cái những cổ phiếu này tạo ra lãi kép thì khi mà trung bình chẳng hạn thế trung bình mỗi cổ phiếu chỉ lãi khoảng 2 đến 30 phần trăm nhưng về lợi nhuận trong tổng danh mục nó lên đến hàng trăm bằng vài trăm phần trăm trong thời gian rất ngắn nên việc mà chúng ta thấy là đầu tư chứng khoán nó chính là nghệ thuật chứ không phải là chúng ta cứ hùng hục chúng ta mua chúng ta thích cổ phiếu chúng ta mua những cái cổ phiếu này là những cái gì ạ đây là những chiến binh đây là những chiến binh đây là những cái đây là những chiến binh anh chị em nhớ nhá Dũng sẽ nói thật nhanh cái này để chúng ta hiểu rõ đây là những chiến binh để anh chị em thấy rằng là chúng ta có thể tiếp tục giữ và chúng ta đầu tư thêm tại vì đây là những cổ phiếu giống như là những cái, cái mỏ vàng ấy, chúng ta tiếp tục đầu tư tiếp tục đầu tư đến khi mà nó chạy nước rút là giai đoạn chúng ta bắt đầu thu hoạch nha thu hoạch và những cổ phiếu FPT cũng tương tự đây là giai đoạn chạy nước rút và chúng ta bắt đầu điểm mua này và tới đây chúng ta thu hoạch chúng ta tuyệt đối không đầu tư cổ phiếu này dài hạn à, ai nghĩ là cổ phiếu này chúng ta đầu tư dài hạn là comment cho Dũng số đi ạ số 1 còn ai không nghĩ là đầu tư dài hạn thì comment số 2 FPT ạ đây là cổ phiếu FPT ạ Đấy, chúng ta thấy rằng là có nhiều người bảo đầu tư 3 năm nhưng thực tế là khi một cổ phiếu là chạy nốt điểm nhịp này thì rõ ràng nó sẽ gì ạ à? nó sẽ có một giai đoạn tích lũy sideways hoặc mất rất nhiều thời nhiều thời gian nên chúng ta sẽ gì ạ à? làm rất là nhanh nhiều anh chị em thì ở đầu tư ngắn hạn nhưng với Dũng thì những cái cổ phiếu như này khi nó chạy nốt nhịp này đấy, khi nó chạy nốt nhịp này là Dũng sẽ dừng Dũng không, chơi nữa và Dũng lại chuyển sang cái nhóm cổ phiếu khác những cổ phiếu này nó cũng đang tay tích lũy chẳng thế rất là đẹp đúng không và sau khi mà nếu trong trường hợp mà Dũng chốt lợi nhuận từ một số cổ phiếu như DGC thì có thể cổ phiếu này nó đang tài lũy Dũng lại mua lại và chúng ta thấy là lợi kép nó sẽ diễn ra à, với những cổ phiếu mà sau khi bị rũ bỏ đây là test lại thì có thể cái sự xác nhận nó thể diễn ra trong một hai phiên tới và Dũng lại tiếp tục mua vào và Dũng sẽ không bao giờ mua khi mà cổ phiếu đang sideways như này đấy là cái cách thức mà Dũng tham gia vào cổ phiếu có những cổ phiếu Techcombank chẳng hạn thế cái việc mà nó gì ạ nó đang tích lũy với cái biến động lớn như này thì Dũng sẽ tạm thời Dũng chưa tham gia vào Dũng đợi trong quá trình test Dũng bỏ Dũng có thể tham gia vào ở cái nhịp sau đó thì đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải gì năm cổ phiếu chúng ta sẽ đầu tư khoảng 2 đến 3 cổ phiếu tăng trưởng và hai cổ phiếu đầu tư lướt sóng thế bây câu hỏi tại sao chúng ta lại đầu tư lướt sóng mà tại sao chúng ta lại đầu tư tăng trưởng thì khi mà chúng ta đầu tư những cổ phiếu tăng trưởng thường những cổ phiếu tăng trưởng nó tạo ra cái bệ đỡ để giúp chúng ta ổn định tâm lý ổn định tâm lý tại vì những cổ phiếu đấy chúng ta đầu tư 6 tháng hoặc là 3 tháng trở lên thì khi mà 3 đến 6 tháng trở lên đó là những cổ phiếu mà chúng ta dùng chiến lược và gọi là kim tự tháp và những cái kim chiến lược đó nó giúp cho cái tỷ lệ lợi nhuận chúng ta lên một cách bền vững nhưng những cái chiến lược lướt sóng là nó thường chúng ta cần phải bám thị trường nhiều hơn và chính cái việc bám thị trường nó làm cho cái kỹ năng kỹ năng về tư duy kỹ năng về lựa chọn cổ phiếu kỹ năng về gì ạ? nghiên cứu cổ phiếu nó sẽ tốt hơn và chính trong cái quá trình kỹ năng nghiên cứu cổ phiếu đó thì chúng ta lại tiếp tục tìm ra những siêu cổ phiếu và việc lựa chọn bán những cổ phiếu tăng trưởng thì nó kết thúc chu kỳ để tìm ra các siêu cổ phiếu khác nó sẽ tốt hơn so với việc mà chúng ta gì ạ suốt ngày mua cổ phiếu sau đó chúng ta gì ạ để giữ 3 đến 5 năm và chúng ta quên nó đi và lúc khi mà chúng ta quên nó đi thì nó làm cho cái đầu chúng ta nó gì ạ nó một cách đơn giản rất là nó ngu đi anh chị em có hiểu không khi mà chúng ta mua một cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ lâu dài mà chúng ta không phân tích chúng ta để cứ nghĩ như thế nhưng thực ra nó làm cho cái đầu cho nó ngu đi và chính cái ngu đi đấy là chúng ta không có kỹ năng nữa và khi mà không có kỹ năng nữa trí tuệ chúng ta không phát triển trí tuệ nó nó dừng lại thì chúng ta không bao giờ lựa chọn được cổ phiếu tốt đấy là lý do vì sao chúng ta phải luôn luôn uh, hoạt động cái bộ não của chúng ta luôn hoạt động khi bộ não chúng ta luôn hoạt động nhưng phải không phải mang tính lòng tham mà chúng ta phải lựa chọn một là lựa chọn siêu cổ phiếu hai là lựa chọn những cổ phiếu lướt sóng ngắn lướt sóng ngắn không phải là lướt sóng theo kiểu T4 T5 lướt sóng ngắn tức là cổ phiếu tăng khoảng 15 20 phần trăm phần trăm Đấy, khoảng 20 phần trăm 25 phần trăm thì những cổ phiếu đó chúng ta gọi là lướt sóng ngắn và thường những cổ phiếu đó là những cổ phiếu chúng ta gọi là chu kỳ ngắn và chu kỳ ngắn thì chúng ta chỉ lãi được 2 phần trăm và đây là một chiến lược quan trọng của một trong những nhà đầu tư bậc thầy William O'Neill tức là cuốn sách làm giàu trong quay chứng khoán của William O'Neill thì họ luôn luôn xảy có luôn đấy và một chiến lược nữa là gì ạ hãy bán những cổ phiếu yếu tập trung cổ phiếu mạnh những cổ phiếu mà năm cổ phiếu mà chúng ta thấy là những cái nhóm đấy nó không lên thì bán hết đấy ạ những cái cổ phiếu nào nó không lên nó chạy chậm thì bán đi và tập trung cho cổ phiếu mạnh hơn thì đấy là cách để chiến lược chúng ta cơ cấu thì trong cái buổi tối hôm nay Dũng chia sẻ anh chị em một chiến lược nhỏ để anh chị em có thể thấy được là rõ ràng là chúng ta sẽ luôn luôn lựa chọn những được những cổ phiếu tốt Đấy, đây là những cổ phiếu mà tốt ở dạng trước và đây là những cái lúc mà nó chạy nước rút thì chúng ta phải thoát ra ra đấy là cái cách thức để chúng ta thấy là việc mà chúng ta thấy là lợi nhuận cổ phiếu này chúng ta đạt được mức khá cao rồi thì cái việc mà cơ cấu cái doanh mục cổ phiếu này sang cổ phiếu khác mà chúng ta lại lựa chọn được cổ phiếu tốt hơn thì rõ ràng ta sẽ có một cái tỷ lệ lợi nhuận rất là cao bởi vì chúng ta gọi là lợi kép ok và giúp biết rằng là cái thời gian vừa qua thì các bạn thấy là những cái cổ phiếu Dũng đưa ra tại sao Dũng lại biết gần như chắc chắn nó chạy gần như hôm nào biết ngày nào nó chạy bởi vì chúng ta đều mọi thứ nó đều có quy luật mọi thứ nó có đều có công thức và thị trường chúng ta thì trước khi kết thúc của của bản tin ngắn ngày hôm nay thì Dũng có một cái kết luận với chúng ta đó là gì với thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta thì rõ ràng là cái việc sideways này chính là cơ hội à, cơ hội của những ai biết hiểu rõ về thị trường và thị trường lại tiếp tục có những cái cơ hội nữa với chúng ta khi mà những cái cơ hội này sideways này các bạn luôn luôn tìm ra những cổ phiếu mạnh luôn luôn tìm ra cổ phiếu tốt nhất nên chính vì vậy hãy tập trung cho kiến thức hãy tập trung vào cái bên trong tập trung cho gì ạ tập trung cho gì ạ cái lượng thay vì tập trung cho gì ạ tập trung cho cái chúng ta muốn có cái gì thì chúng ta phải tập trung cho lượng và luôn luôn đặt ra ba câu câu hỏi là là gì ạ câu hỏi đầu tiên các bạn luôn muốn lựa chọn đó là lựa chọn những cái để cái công cụ nào kiến thức nào để các bạn đầu tư thành công sau khi các bạn lựa chọn thì có thể đấy là những lý thuyết khi mà nắm được lý thuyết thì các bạn phải lựa chọn về gì ạ là làm sao để chúng ta có thể thực hành được thì nếu chúng ta lựa chọn lý thuyết này lựa chọn về cách hướng dẫn sử dụng lý thuyết và lựa chọn thực hành thì lúc này chúng ta mới có thành công được nên nhiều lúc chúng ta thấy có những cái lý thuyết mình ta không thực hành được có những cái gì ạ thực hành tốt mà không lý thuyết được nên thực ra thực hành tốt một môn lý thuyết thì nó sẽ rất là nguy hiểm bởi vì lúc này là chúng ta thấy là nó thiếu bản chất bên trong nhưng có lý thuyết mà không thực hành được thì chúng ta thấy là không bản thực tế nên nếu cho lựa chọn một ai đó đầu tư một phương pháp đầu tư thì chúng ta cần phải gì ạ lựa chọn cả lý thuyết cả thực hành thì đó mới là cái lựa chọn hoàn nào thì đấy là cách thức để anh chị em đi tìm kiếm hệ thống đầu tư phù hợp với với mình đầu tiên cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái chương trình buổi tối ngày hôm nay và ở thời gian tới thì Dũng sẽ làm sâu hơn về một cái chương trình VSA về lý thuyết VSA để anh chị em có thể hiểu rõ được VSA là gì bởi vì trong tối nay thì Dũng cũng có chia sẻ một cái chương trình VSA và những bạn nào K47 48 50 51 52 53 đó những cái bạn mà có thể có đặc quyền học vào buổi tối nay thì các bạn có thể uh, check mail để chúng ta vào cái lớp tối nay tại vì đây là một chương trình rất đặc biệt và đây là đặc biệt nhất trong những chương trình VSA Dũng dạy nên chính vì vậy thì chúng ta mau chuẩn bị để chúng ta bước vào một chương trình mà Dũng mong rằng là sau chương trình này anh chị em sẽ học được rất nhiều thứ một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong buổi tối hôm nay chúc anh chị em một buổi tối thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng xin cảm ơn rất nhiều